Dạ, à, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Dạ, chào ông Hai Thì uh, hôm nay uh, cũng cận Tết lắm rồi Phước uh, mới ghé lại thăm ông Hai để uh, gửi tiền cho ông uh, ăn Tết Chích cái phần quỷ của ông Ôi, chào uh, ông Hai Chào, chào chị Châu Dạ, chào ông thấy dán dán rồi tính tháng 9 mà tới giờ rồi cũng không dám gọi à, lên nữa dạ tại mấy gài lu bu nhiều việc biết không ờ, biết có chuyện gì không rồi, rồi ờ, lu bu đi vòng vòng nữa tết nhất là đi vòng vòng dạ thành ra không có bữa nay chỉ có cây gậy rồi ha chống gậy rồi giờ yếu rồi nó dạ đi mình thôi giờ mình ngồi ở đây đi vô, cho nó ờ, vô vô nhà chứ ngồi đây đi cho nó mát à, vô, vô nhà rồi. ngồi đây đi không quá người vô nhà đâu có chứ ngồi đây đi ông cho nó mát mát gì vô đây ngồi để rồi cũng mát vậy đi của chú ba sớm không gửi nãy giờ. dạ ồ ừ. đâu có mấy bức tượng mới à, à, ngồi nhắc nè <laughs> thì coi như nhắc con là xuống là có tiền rồi đó ừ. ủa mấy bức tượng này là gì vậy à, tao ngồi à, tập thể dục rồi cây á tao tiện nè à này bằng cây á hả ừ ghê ha tự à, làm khoan, luôn khoan, khoan. chụp vậy để về nè để tôi ngồi đó cái rồi ngồi sao hả tôi ngồi đây nè chụp à vậy đó hả à. đẹp không đẹp tự tay làm luôn ha hết xây luôn dạ lên ngồi đi ông lên nè rồi đây ngồi nhích ra đi con để ghế để trong ngồi luôn rồi, ngồi đó luôn đi để em ngồi đây tao còn ghế nữa thôi để con vô con lấy ghế tự nhiên lắm lâu ghế, rồi ghé lại thăm ghế ông chế nè thấy biết rồi đợt rồi thấy rồi <laughs> mấy gậy yếu nhiều hả ông hai yếu nhiều đi ư b b ha nè à, còn này xuống có đem ờ, thuốc trong nè ừ. được rồi nghe ông nói còn mấy viên không dám uống ừ không dám uống thuốc này ờ, ba ba mát ông biết rồi phải không biết rồi như đợt thuốc đợt trước đó thì uh... mạnh lắm dạ uống lần, lần nửa viên hay là viên vậy thôi ừ dạ mệt bệnh mệt trong mình á ừ. kèm theo tặng không chai dầu nè dầu dạ, trời ơi cảm ơn dạ <laughs> chai dầu mỗi lần cho chai dầu sức tới giờ còn nhiêu nữa dạ thì giờ đó giờ có chai mới rồi đó ha <laughs> bà con mình rồi anh cũng mạnh khỏe chơi phải không dạ mạnh khỏe không bé chặt cứng dữ thôi nôi rồi hả thôi nôi rồi mới ừ. thôi nôi xong bởi thôi nôi xong đám tiệc xong rồi con dạ. mới đi xuống thăm nè lành dữ à dạ thôi nôi xong rồi thôi nhà hỏi thăm thôi đừng đi xuống này dạ. đừng đi xa ngồi đau lưng lắm thì uh, cũng tính uh, ghé uh, dẫn bé xuống uh, thăm ông nhưng mà ở trong ừ. đây rồi phải đi xe xe máy vô đây đây xe hơi vô tới không được không được dạ phải đậu túc ngoài quá kia rồi, rồi không biết đường sao mà vô Đứa đây mấy nữa, nữa bởi vì nói thôi ờ, Không để uh, gán giờ xuống uh, chúc tết thôi ờ, ông hai cho ông hai uh, gán sống thêm vài năm có đi chụp cái hình nhỏ không có chút nữa đi con cho coi rồi xong rồi bé à. lớn lớn tí xíu đi đứng đâu được á khỏe ừ. mạnh á cỡ hai ba tuổi cái gì đó lên thấy cưng quá dạ thì con uh, chở xuống chở xe máy xuống luôn thầm cho nó tiện giờ thì mới thôi noi à nó chưa đứng ừ, chưa đi ừ, đứng chưa được đứng, thôi chứ uh, đứng rồi chứ chưa đi, đi mà đó. đi không Đây, được đó gái, gái dạ. ngon lắm rồi, chứ với à, đợt rồi còn giữ ông 17 à, triệu nè gửi ông 3 triệu để ăn tết ừ. còn 14 à, triệu qua tết tính <laughs> đó mua cái gì ờ, đó rồi à. ăn tết giờ lu bu quá bởi con không có mua cái gì luôn nó thôi để cho ông tự xử đi giờ cận tết mùng bảy mà tính mùng bảy ờ, đâu có xuống được dạ chắc không được rồi mùng, mùng bảy là đám dỗ lần thứ hai của bà phải không ừ. mới đây hai năm rồi ha hai năm rồi lẹ dưới trời mới lúc đợt và mới mất đây mới biết là xong là mất cái giờ mới đi hai năm rồi mới là mất hai năm dạo này còn đi nhà thờ đồ thường xuyên không, không đâu có đi cả năm ngoái đó đâu đạp xe đạp nổi nữa hả không đạp hết nổi ha nổi. giờ nó làm cái cầu cũng đỡ ha ờ làm cầu cũng ngon hả à. có hay ra giếng à, bà không ừ, giáp năm nay mới kêu cậu ba chở đi ờ, cúng... vô cúng ha hôm qua hôm qua giáp năm rồi đó dạ. mới đi được giáp năm mới đi mới đi quét Thanh minh đúng không quét uh, ờ, ông ừ. là mã đất hay là gì ờ, đắp đất hả bà ủa hả không có xây ờ, gạch là mừng cũng, cũng có xây gạch rồi có kim tỉnh rồi đàng hoàng hết đàng hoàng dạ rồi trên làm ờ, nấm rồi cũng gạch đứng. cái này giống như là mẹ bồng con quá vậy mẹ bồng con cái này là cha nè phải không ừ. mẹ bồng con mà quan âm nè à quan âm hả ồ này đây là quan âm quan âm theo phong cách của ông hai ông tạ sao tôi làm nhỏ làm bê cao vậy thôi mẹ bụng con mà làm bê cao vậy à? lý dân hai ở tỉnh mới mừng thọ mới mừng thọ hả nè lì xì cho chị ờ, chị châu nè không lâu lâu ghé lại lì xì cho chị chứ giờ biết làm gì tết hết tới nơi rồi nè lì xì chuyện trăm ngàn ăn tết vui vẻ dạ vâng, <laughs> đúng rồi đó chào bố ông ông mắng kìa trời mà như không nghĩ nghĩ uống trà chừng 10 bữa ờ, bệnh hả ừ, nghỉ uống trà từ 10 bữa đến uống trời ơi ăn mắm gì ta lớn tuổi rồi đi ăn mắm mắm sao mà tiêu nổi cái với ờ, uh, ờ, bị uống trà ông còn sữa dạ. không à? lần này quên nó lu bu cận tết rồi <laughs> còn sữa không đúng rồi hết trơn rồi cũng hết rồi hết sữa uống à hết hết hả? luôn rồi để gì có việc em xuống dạ tao đi không nổi rồi cái ông nói đi tao mua cho dạ ông đưa tiền lại ôi đó ăn mắm. để uh, để nữa thì mua sữa xuống uống uống sữa thì nó khỏe hơn nhiều ha dạ. không uống sữa là nó mập luôn à, đúng uống mua dạ. uống có mấy hộp mấy hộp đây mà nó lên ký luôn dạ nó buồn nhiều việc quá rồi giờ tranh thủ là ghé ai được là ghé đưa tiền để cho ăn tết chứ để quá trời cận rồi tao biết nó dùm lum hết trơn dạ. mà nãy rồi mới ghé xuống dưới kia nữa xong rồi mới ờ, quay lên đây chiều rồi bơ phở chứ <laughs> dạ. giờ xong rồi về tới ghé ngã bảy ghé cái nữa còn bà cụ với ngã bảy nữa với dạ. tranh thủ nghe ngã bảy cái nữa mới gì tranh dạ ngã bảy ở trong ờ, phường lái hiếu á ừ. vô chỗ mà hướng mà cái cầu cầu đen gì đó ừ, cái chỗ vòng cung á cầu đen đi vô phường lái hiếu chỗ. Ừ. cầu đen đó vô ờ, chỗ cầu ta kêu cầu đen phải không đó ngay cái chợ ngã bảy ta nói ta kêu cầu đen có cầu nhỏ dạ từ đó là cầu bắn heo con rồi dạ. hướng đi về uh, cây dương á ừ, hướng về cây dương cây dương vĩnh viễn cô gì cái cô gì đợt rồi đi xuống đó đám hồi ờ, đám ma đó ờ có đợt rồi có hỏi thăm cái cô gì đó cô thấy cũng khỏe cô gặp à, ờ, không không mấy ngày không từ bữa giờ không có gặp luôn Vậy hả? Dạ. dạ tại vì mọi người có việc ờ, chỉ ở như ở sóc trăng đây nè thì người có việc riêng hết trơn rồi ừ. rồi thôi không nhớ tôi thấy à. rồi đi lâu mà thấy, thấy. À, tôi thấy tôi thấy là cậu Ủa, rồi hơi ông cho sức khỏe nha con yeah. Dạ. Ờ, uh, chạy về trển đi chơi gửi tiền cho bà cụ kia còn giữ của ông là 14 triệu nha sức khỏe không nha <laughs> ừ chúc Vậy, uh, ờ, ờ, gia đình sức khỏe sống thêm uh, vài năm nữa đi bé yeah. Dạ. lớn lớn xíu còn chở xe máy xuống <laughs> với lại đường vợ làm bụi đường quá quá đi xe ừ. máy bụi không dám chạy luôn hai đứa chạy mà xe máy chiếc xe tải nó chạy trước á sao hai đứa nó hít bụi mà, không có đường qua luôn đường không đi. mù hết trơn làm lâu quá trời quá trời mịt mù đường hết trơn vài tháng nữa là qua mong uh, cho nó xong <laughs> xong cái nữa xuống thăm ông hai nó khỏe ừ xong rồi sau này tôi xuống dạ, nữa Chứ chắc chắc xuống không được rồi thì nói chung là xong được bé lớn lớn phải đi được á lớn hả còn tại trong đây thì không có đâu có xe máy ờ, vô đâu đâu vô được xe xe bự vô đâu được đi lắm chứ nó ngồi nè đợi kia ông hai này sống vài năm nữa cho nó gắng <laughs> cố gắng về sức khỏe vài năm nữa nhất quyết phải để ờ, ẩm bối với thăm ông nha ừ ông công chúa rồi thôi vậy nha chúc sức khỏe không cảm ơn uh, chú luôn nha ờ. rồi chúc sức khỏe đi bye bye cô chú anh chị nha thôi xin cảm ơn trơn cầu chúc cho bà con cô bác mình thực sự mạnh lành bình an hết trơn vào năm tới cuối năm